hạt giống đỏ Nguyễn Chí Vịnh bị loại đau đớn, đâu là nguyên nhân? Con trai của đại công thần chế độ Nguyễn Chí Vịnh được biết đến như là một hạt giống đỏ bất khả xâm phạm ở quân đội. Tuy nhiên, ngày 31 tháng 5 vừa qua đã kết thúc cuộc đời binh nghiệp của ông tướng nhiều tai tiếng hơn danh tiếng này. Nguyễn Chí Vịnh là con trai ông Nguyễn Chí Thành, một công thần của chế độ. Thời ông Nguyễn Chí Thanh còn sống Ông này kèn cửa với võ nguyên giáp chứ không phải dạng vừa. Cũng vì là con trai của Nguyễn Chí Thành nên Nguyễn Chí Vịnh đi vào đời binh nghiệp và tiến thần. Vấn đề là ông Vịnh nhận được nhiều sự nâng đỡ từ những người trước đây vốn là lính của bố ông. Là con nhà tướng nên ông Vịnh được đưa vào Học viện Kỹ thuật Quân sự để đào tạo làm sĩ quan và là dạng sĩ quan được cơ cấu lên cao. Những hạt giống đỏ như ông Vịnh dù là trong thời chiến cũng khó mà có cơ hội ra chiến trường. Chiến trường là nơi dành cho những người không có thân thế. Họ muốn liều mình để đổi lấy thành tích, nhưng ông Vịnh thì không cần như vậy, cứ học hành như là một cậu ấm, rồi sau đó được cơ cấu lên cao chứ không cần phải phấn đấu nhiều. Tướng Lê Đức Anh, Đặng Vũ Chính là người dưới quyền Nguyễn Chí Thành – khi Nguyễn Chí Vịnh vào quân đội, ông được hai người này nâng đỡ. Được biết Lê Đức Anh là một người có thực quyền cho đến ngày ông ngồi vào ghế chủ tịch nước thì thực quyền của ông cũng rất lớn. Ngay cả khi về hưu, tiếng nói của Lê Đức Thanh cũng rất có trọng lượng. Sở dĩ ông Lê Đức Anh có quyền lực như vậy cũng bởi ông nắm trong tay Tổng cục Tình báo quân đội, còn gọi là Tổng cục 2. Sau khi ra trường một thời gian, ông Vịnh lên được thượng úy thì sau đó được Lê Đức Anh và Đặng Vũ Chính đưa về Cục 2, tiền thân của Tổng Cục 2. Trong 10 năm, ông Vịnh lên làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo Quân đội. Nguyễn Chí Vịnh một thời làm mưa làm gió. Tổng cục 2 là đơn vị tình báo quân đội, vấn đề là tổng cục này thường hay theo dõi các mối quan hệ bí mật của các lãnh đạo. Chính cách làm này mà Tổng cục 2 giúp Lê Đức Anh nắm được quá nhiều chuyện bí mật của đối thủ chính trị. Đó chính là vũ khí tạo nên sức mạnh cho Lê Đức Anh và tất nhiên nó cũng tạo nên sức mạnh cho chính Nguyễn Chí Vịnh. Ai nắm giữ nhiều bí mật nhất thì kẻ đó mạnh nhất và kẻ mạnh nhất thì luôn muốn giành phần ngon nhất. Có nguồn tin cho rằng các chương trình mua sắm vũ khí, trang thiết bị cho Bộ Quốc phòng đều qua tay của ông Vịnh – khi ông còn là Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Đây là con đường làm giàu có thể nói là rất dễ dàng. Trên cương vị lãnh đạo Tổng cục 2, ông Vịnh có quyền thế, phương tiện, điều kiện tiếp cận để mua chuộc hoặc khuyên đảo các cán bộ cao cấp của quân đội nhà nước. Đấy thực sự là thời hoàng kim của ông Vịnh. Thời nắm Tổng cục 2, Nguyễn Chí Vịnh được xem như là ông vua không ngai, không những trong bộ quốc phòng mà trong cả trung ương đảng. Có nguồn tin cho rằng số con ông cháu cha và bạn bè thân hữu được vịnh tuyển vào Tổng cục 2 vào những năm 93, 94, 95 và 96, đa số không qua một ngày làm lính. Không được học tập bản chất truyền thống oai hùng của quân đội mà được đặt cách đeo quân hàm thiếu tá, trung tá và có trường hợp là thượng tá. Ông Nguyễn Chí Vịnh đã tạo ra Tổng cục 2 theo cách như thế trong tổng cục này hầu hết đều nắm dưới quyền kiểm soát của ông Vịnh. Nguyễn Chí Vịnh sinh ngày 15 tháng 5 năm 1957 tại Hà Nội, nguyên quán ở thôn Niêm Phò, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông là con trai của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thành, là con trai của ông Đại tướng Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Chí Vịnh mồ côi cha khi mới 10 tuổi. Ông Nguyễn Chí Thanh vốn tên thật là Nguyễn Vịnh, vì vậy về sau ông lấy tên khai sinh của mình đặt tên cho con trai là Nguyễn Chí Vịnh. Mẹ ông Vịnh cũng là sĩ quan, bà tên là Nguyễn Thị Cúc, thiếu tá, công tác ở Bệnh viện 108, mất năm 1979. Chị gái ông là Nguyễn Thanh Hà, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, từ năm 2007 đến nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet Air. Ông Nguyễn Chí Vịnh bị nhiều lãnh đạo liệt vào mối nguy vì là người làm ngành tình báo mà lại dùng ngành tình báo để phục vụ cho mưu đồ cá nhân. Đây là mối nguy mà rất nhiều nhân vật trong bộ chính trị thời đó ách hẳn nhận ra. Công cụ này rất lợi hại đến nỗi ông Lê Đức Anh ngồi ở ghế chủ tịch nước tưởng như hữu danh vô thực nhưng ông ta lại có thực quyền rất lớn mà đặc biệt là đối với bộ chính trị. Việc Bộ Chính trị làm cách loại bỏ Nguyễn Chí Vịnh ra khỏi Tổng cục Tình báo quân đội chỉ là vấn đề thời gian. Có thể nói rằng không một quan chức cộng sản nào mà không dính phốt. Vấn đề là họ có bị khui ra hay không mà thôi. Với một tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội như Nguyễn Chí Vịnh thì không biết bao nhiêu ủy viên Bộ Chính trị, bao nhiêu ủy viên Trung ương đảng ăn không ngon, ngủ không yên. Loại Nguyễn Chí Vịnh là rất khó, tuy nhiên nếu Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương đồng lòng thì việc này hoàn toàn có thể. Để đánh chờ đối thủ không còn đường đỡ thì trước tiên phải đánh vào kinh tế, Chính vì vậy mà Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương không cho phép tình báo quân đội Tổng cục 2 được làm kinh tế, được thành lập doanh nghiệp, vỏ bọc hoặc bình phòng để hoạt động nghiệp vụ tình báo, không được lạm dụng cài cấm người vào các tổ chức, các công ty dân sự một cách tràn lan, không cần thiết làm tốn kém ngân sách nhà nước. Tuy muộn nhưng nó cũng làm cho thế lực Nguyễn Chí Vịnh yếu đi trông thấy. Tình báo là cơ quan được phép làm các hoạt động bí mật, vì thế có thể hiểu Tổng cục 2 là một tổ chức đứng trên luật pháp. Nếu nó có được các nhân thao túng vì mục đích cá nhân, thì tổ chức này hoàn toàn có thể đứng trên mọi cơ quan quyền lực quốc gia để lũng đoạn đất nước nhằm phục vụ thiểu số cá nhân vụ lợi. Năm 2002, khi mới 45 tuổi, ông Nguyễn Chí Vịnh đã nắm chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Thời kỳ làm Tổng cục 2, Nguyễn Chí Vịnh thu thập tin tức cung cấp cho Lê Đức Anh. Dù năm 2001, ông Lê Đức Anh đã không còn dính dáng gì đến quyền lực nhà nước. Năm 2001, Đảng Cộng sản bãi bỏ chức cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng, xem như quyền lực nổi của Lê Đức Anh lúc đó cũng hết. Tuy nhiên, còn có quyền lực chìm. Quyền lực chìm của ông do đâu? chính lừa bởi các tin tức từ Tổng cục 2 cung cấp cho ông. Người nắm nhiều bí mật của kẻ khác nhất là người có quyền lực nhất. Tháng 12 năm 2004, khi chỉ mới 47 tuổi, ông được thăng quân hàm Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vì bị nhiều người ghét mà quyền lực đi xuống, cha của ông Nguyễn Chí Vịnh là một tượng đài trong quân đội, đỡ đầu ông Vịnh là một thế lực bất khả xâm phạm. Còn Nguyễn Chí Vịnh thì nắm gọn ngành tình báo. Vị thế như vậy tưởng như vững chắc nhưng cuộc đời không như ý. Để qua mặt Lê Đức Anh, năm 2009, Bộ Chính trị đã chia ra chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng để điều chuyển sang đó. Mục đích của các lãnh đạo trong Bộ Chính trị là điều ông Nguyễn Chí Vịnh ra khỏi Tổng cục 2. Mà để điều được ông Vịnh đi mà không có mồi thơm thì ông không đi. Đó là lý do tại sao Bộ Chính trị chia ra chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lời hứa cơ cấu vào chức bộ trưởng để đổi lấy chức tổng cục trưởng. Có mồi thơm, Nguyễn Chí Vịnh cánh câu và chỉ có thế Bộ Chính trị ghim Nguyễn Chí Vịnh 12 năm trên chiếc ghế thứ trưởng không hề cơ cấu lên chức bộ trưởng. Với con người nguy hiểm như ông Vịnh thì đưa lên nắm Bộ Quốc phòng thì Bộ Chính trị còn gặp nguy hiểm hơn. Ông Nguyễn Chí Vịnh ngồi ở ghế thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2009 đến tháng 5 năm 2021 thì bị loại hoàn toàn khỏi Bộ Quốc phòng. Thay ông Nguyễn Chí Vịnh là ông hoàng Xuân Chiến. Thế là kết thúc một cuộc đời binh nghiệp của ông tướng đầy tai tiếng Nguyễn Chí Vịnh. Trò chơi vương quyền là thế, tỏ ra nguy hiểm khi còn ở chức vụ chưa cao là một cái dại. Sẽ không ai để Nguyễn Chí Vịnh lên cao hơn nữa vì họ cảm thấy bị đe dọa.